Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietech88 Hôm nay sẽ có gì mới ư? Không, hôm nay sẽ không có gì mới cả Hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn cách để kiểm tra và chọn mua một chiếc MacBook đã qua sử dụng để các bạn có thể lựa chọn được một chiếc laptop MacBook cũ vừa tốt vừa rẻ để phục vụ cho công việc vừa xứng đáng với số tiền mà các bạn bỏ ra Và hơn nữa các bạn sẽ không phải mất thời gian phân vân rằng là mua MacBook cũ có tốt hay không liệu có được như máy mới hay không dùng có ổn định hay không và rất nhiều những vấn đề khác nữa nào, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hết video này của mình để tham khảo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ các bước để các bạn kiểm tra máy MacBook cũ. Bước 1. Kiểm tra ngoại thất, vỏ, bề ngoài của máy. Bước 2. Kiểm tra lại hoạt động của máy, màn hình, ổ cứng, chip, RAM, VGA. Bước 3. Kiểm tra loa có chuẩn hay không, camera còn hoạt động tốt hay không. Bước 4. Kiểm tra bàn phím, chuột cảm ứng. Bước 5. Kiểm tra pin, cục sạc, dây kết nối với máy có ok hay không. Và bước 6. Kiểm tra các cổng kết nối như USB, HDMI, LAN, Wi-Fi. Hoạt động có ổn định hay không. Đối với bước 1. Kiểm tra ngoại thất vỏ và bề ngoài của máy. Việc đầu tiên khi chọn mua một chiếc laptop MacBook cũ, chắc chắn rồi, chúng ta phải xem kỹ phần ngoại hình của máy, kiểm tra số email và serial xem có trùng với vỏ hộp hay không. Một chiếc máy tính cũ, đặc biệt là dòng MacBook rất mỏng nhẹ, thì anh em phải để ý đến vẻ bên ngoài. Vì sao ư? Đơn giản thôi, máy tính mỏng nhẹ đương nhiên là sẽ tiện lợi cho việc di chuyển và chắc chắn sẽ cứ đi cùng với đó là một số rủi ro có thể xảy ra như là va đập, rơi rớt thì không thể lường trước được. Kiểu rơi hay va đập mạnh lúc đấy sẽ ảnh hưởng đến máy và màn hình. Ngoài ra là còn ảnh hưởng đến chip bên trong máy. Vậy nên anh em muốn mua MacBook cũ thì phải để ý chính là về bề ngoài, xem máy có bị móp méo nặng hay không nhé. Còn đối với một số vết xước nhẹ thì các bạn có thể yên tâm, những cái đấy cũng không ảnh hưởng đến máy lắm đâu. Giả sử mà có móp góc, lõm vào hoặc là xước răm ở trên bề mặt thì thôi, vẫn có thể xem xét một chút. Ngoài ra thì các bạn cũng nên kiểm tra xem ốc của máy có bị sờn hay chai quanh ốc hay không. Hay là nếu có bất kỳ dấu hiệu nào thì anh em cũng phải để ý kỹ nhé. Có thể một số anh em có ý thức sử dụng máy thì sẽ mở máy ra để dọn dẹp, vệ sinh thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên, nếu anh em gặp phải một số máy mà bị mở ra để sửa chữa và thay thế linh kiện thì thôi, tốt nhất không nên xem xét nữa đâu, mất thì giờ lắm. Về nhà ngay lập tức và tìm chỗ mới để mua. Và đặc biệt đối với các anh em không chuyên hay là chưa có kinh nghiệm đi mua máy cũ thì cứ bình tĩnh, đợi một hai ngày cũng không sao mà. Anh em cứ về nhà, bình luận và để lại comment ở dưới video này thì mình sẽ trả lời các thắc mắc cho anh em cụ thể. Tiếp theo, sau khi kiểm tra phần ngoại thất của máy thì đương nhiên rồi, anh em phải bật máy để test chứ Không nhẽ lại nhìn mỗi ngoại hình xong ôm máy tính đi về à Không được đâu nhé Chết dở đấy Chúng ta sẽ khởi động máy tính lên Kiểm tra các thông số của máy Xem có giống với những gì nhà sản xuất đã đưa ra hay không Tiếp đến là màn hình Màn hình là một bộ phận rất là quan trọng MacBook có độ chuẩn màu mạnh nhất trong các dòng laptop Full HD hoặc 2K, 3K Các bạn phải vào test thử xem màn hình như thế nào Hãy vào thử một số video 4K để test màn hình hoặc sử dụng phần mềm Dead Pixel Locator và link phần mềm thì mình có để ở dưới video này Anh em hãy đào về và test máy và sau khi mà bật phần mềm đó lên thì anh em hãy xem là độ chuẩn màu có trùng khớp với video không Xem là sắc nét đến bao nhiêu, phông màn hình sang đơn sắc như trắng đen thế nào Để kiểm tra xem có các điểm chết trên màn hình hay không Có vết tì nào không hay có các sọc dọc nào chạy ngang màn hình hay không Tiếp đến là chúng ta sẽ đao và sử dụng một số phần mềm như là Firmap, Cinebench để test xem là khả năng hoạt động của máy, hệ thống chip RAM VGA của máy hoạt động ra sao. Và đoạn này thì anh em nhớ cắm sạc để có kết quả chính xác nhất và cũng như là test luôn được khả năng của sạc. Còn đối với ổ cứng thì chúng ta sử dụng phần mềm Crystal Bitmark để test xem tốc độ đọc ghi và sử dụng Crystal Dit Info để xem ổ có bị bét hay không. Bước 3 là kiểm tra bàn phím và touchpad. Đối với các bạn mua máy cũ để phục vụ công việc thì bàn phím là một ưu tiên lớn phục vụ cho công việc như Word, Excel hay là viết content như mình chẳng hạn thì anh em không được bỏ qua điều cần thiết này đâu nhé. Và điều này chắc chắn anh em phải test cho mình thật cẩn thận, càng cẩn thận thì càng tốt. Anh em có thể search Google tìm trang test keyboard online, sau đó thử tất cả các nút, không ngoại lệ một phím nào cả. Gõ chậm tất cả các nút để xem có nút nào bị liệt hay bị chết không. Tiếp đến vẫn là thử tất cả các nút, nhưng lần này mình phải vuốt nhanh hàng ngang một lượt để xem độ nhạy của bàn phím thế nào. Nếu có mất nút nào, lúc các bạn vuốt thì không phải nói nhiều, trả lại máy cho cửa hàng cho nhanh. Đối với TouchPad thì hãy thử di chuyển vào các trang web hoặc là các ờ, ứng dụng có độ nhạy xem máy hoạt động như thế nào và hãy thử xem ứng dụng về touchpad như vuốt ba ngón tay để chuyển tab xem có được hay không vuốt hai ngón tay cùng chiều ngược chiều xem có phóng to thu nhỏ được hay không và nếu như không biết về những cái này thì các bạn hãy bấm vào video hướng dẫn của mình để xem thêm nhé tiếp đến là kiểm tra pin sạc và nguồn của máy về pin thì dễ thôi, muốn kiểm tra pin của MacBook cũ thì rất đơn giản. Anh em cứ bật máy lên, chọn vào hình quả táo, sau đó chọn About Zmark, chọn System Report và chọn mục Power. Ở đây anh em sẽ chú ý đến cho mình phần chart Information. Trong chart Information thì anh em cần quan tâm đến ờ, Cycle Count. Đây chính là phần mà kiểm tra được số lần sạc của máy. Nếu như máy đã sạc được tầm 5.000 lần thì thôi, các bạn hãy trả lại cho cửa hàng. Xách mông lên và đi về ngay nhé. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu thì cứ khoảng 1.000 lần sạc là pin sẽ mất đi khoảng 20% khả năng sử dụng nên anh em cứ cân nhắc nhé. Đồng thời anh em cũng kiểm tra sạc này, các đầu chân rác cắm xem có bị sờn, rách, đứt hay cắm vào rút ra có chập chờn hay không. Ngoài ra thì cũng nên tham khảo thêm một số cách phân biệt cục sạc chính hãng trên mạng nữa anh em nhé. Tiếp theo anh em sẽ kiểm tra loa Với loa thì rất là dễ dàng rồi Các bạn cứ mở thử một bài nhạc Rồi kéo mắc volume Nghe xem loa có hoạt động tốt hay không sau đó kéo xuống tầm 80% kiểm tra xem loa có bị rè hay không, âm có trong hay không là phát hiện được ngay ấy mà. À, ngoài ra là cũng cần thử xem là cổng 3.5 có hoạt động tốt với tai nghe và mic hay không anh em nhé. Đối với camera thì anh em test bằng phần mềm của Win hoặc là có thể sử dụng ờ, trang testcam online. Tiếp theo sẽ là kiểm tra các phụ kiện và cổng kết nối như USB, LAN, HDMI. Cái này thì cũng rất là nhiều anh em không để ý hoặc là không kiểm tra Đến lúc cầm máy về rồi thì mới ngớ người ra Theo kinh nghiệm của bản thân mình Nhiều khi ở cửa hàng hoặc chỗ người bán thì không có sẵn các loại dây cáp đấy Hoặc là cố tình không muốn mình thử nên không đem ra Vậy nên mình khuyên anh em nên chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đầy đủ các loại dây kết nối để có thể test cho chủ động anh em nhé. Tổng kết lại thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều nguồn cung cấp các loại MacBook đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm có thể nói là rất là hỗn độn, vàng thau lẫn lộn. À, không cẩn thận là lại tiền mất tật mang. Vì vậy mình khuyên em hãy ghi nhớ và nốt lại các bước test mà mình đã nêu ra để có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhất anh em nhé. Còn nếu anh em nào ngại nhớ hoặc vẫn chưa biết cách test máy thì có thể đến ngay 55 Nguyễn Khang. Đó chính là địa chỉ của Viettech 88 để có thể chọn cho mình những chiếc MacBook tốt và ưng ý nhất. Hơn nữa, đến đó anh em còn được tư vấn rất nhiệt tình và được hưởng những chính sách bảo hành vô cùng uy tín nữa. Cuối cùng là nếu có những vấn đề hay thắc mắc gì hoặc là anh em có kinh nghiệm nào